tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền còn lại mấy đen răng mở khắp lối nhuốm màu oán hơn in sâu lòng phố phường ôi còn đâu nữa ai trông ai bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ nhưng lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh sao ôi giận người lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời làm không gian chợt tối khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ xót xa vô phương ôi răng bao căm hờn lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền còn lại mây đen răng mở khắp lối nhuốm màu oan hơn in sâu lòng phố phường đâu nữa ai trông ai bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạy sao ôi giận người lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời sẽ đánh anh lấy cây làm sung bên em diệt tù. phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn đi anh ra từ cuộc trời đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương gói game quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngậm trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh sẽ yêu em đến suốt cả cuộc đời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh sẽ yêu em đến suốt cả cuộc đời hoa phượng thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua anh chẳng như hé cười sầu ngàn lá tôi lại gặp anh đường kia vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài hồ vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời đến nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trái giữa núi đồi tôi vì bài ca xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố Thôi mình chia tay rồi đây anh có về Quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt lý sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay cho tôi anh nhớ chép bài thơ nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt lý sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay xót tình lỡ có người em tuổi đẹp trăng tròn Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương Phong kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng đăng trình Giữa buổi trăng rằm rời xa gác ấm không hề gặp nhau Vừa học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vân vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gạc đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ vầng trăng về làm trăng đây lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng men sương tôi gói niềm thương tận vùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện xưa nắng ấm lên rồi càng đêm gác xuống thôi kể chuyện xưa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 xin tặng anh người trai vì dân nụ cười em gái với ân tình thương như ánh xuân mang theo anh nhé lúc hành quân để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương quấn cây đồi người anh tôi không quen nơi trên đường diệt giặc thù. nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài thôi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 con đường mơ mơ bóng mưa nhưng tin yêu thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân nụ cười em gái với ân tình thương như ánh xuân mang theo anh nhé lúc hành quân để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài trốn xa ngoài kia nơi biên giới sương quãng cây đồi người anh tôi không quen nơi trên đường diệt giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoại gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoại ô xin bước cô đơn ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi em ơi dù hai chúng mình mong xưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ khu lối nhỏ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người đôi lúng chân mơ giày khu lối nhỏ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên sợ khi mình không về thì thương người vợ bé nhỏ chiều quê nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương đời tôi là chiến binh rừng núi thường ngày lên những đồi hoa sim thấy cành sim chín thương vô bờ tiếc người em gái không còn nữa tại sao nàng vẫn yêu màu tím màu buồn tan tác phải không em để chiều xin tím hoang biển biệt để mình tôi khóc chuyện hòa gì để chiều xin tím hoang biển biệt để mình tôi khóc chuyện hòa gì nhiều lúc nó khóc trong ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về Lá thư ước mộng hồng cho Môi tình xanh như khúc hát Ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên tơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ dịu hồng có ai nắm cả còi lòng đừng nhìn em bước theo chồng hai mươi năm cuộc mộng dở dang khắc sâu bóng nàng lòng trong cùng đàn em giờ ở đâu hẳn vui duyên mơ hai mươi năm rượu con đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm dẫm mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắm mộ cuộc tình lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta xót đi này say giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi em đang độ trắng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ước mộng hồng cho mối tình xanh như khúc hát ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên tơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ dịu hồng lắm cả cõi lòng đừng nhìn em bước theo chồng hai mươi năm cuộc mộng dở dang khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hẳn vui duyên mơ hai mươi năm cuộc rượu còn đây qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắm mộ cuộc tình lá bay chất nặng tuổi đời nhớ xa xóm đi này từng thu thấy lá lá rơi đắm mộ một tình lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta xóm đi này hãy quên đi đừng để sầu hoen vào lính rồi lánh xa cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu thương rồi mà lòng người thường hay thay đổi vui đời lính con nghĩ gì ước mơ làm chi một lần buồn chưa bốn xóa quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lạnh mộng ngày hiền hòa bên mái tranh năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều lời đau ta rót vào tim nhau trong đêm biết nói sao từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua nhau rồi thì thôi em nhé dù thương yêu hay đau cũng thế thôi ngày xưa tính hay hơn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi vẫn thương từng phút giây êm đềm u người ơi kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lãng quê từ khi vào lính rồi lánh xa nào toàn câu gian dối tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu thương rồi mà lòng người thường hay thay đổi đời lính con nghĩ gì ước mơ làm chi một lần buồn chưa bốn xóa quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành mộng ngày hiền hòa bên mái tranh năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều lần đầu ta dọn vào tim nhau trong đêm biết nói sao từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua ngại ngùng bước chân buồn em đã xa ngang rồi đành thôi nhớ mong gợi theo gió đông tình yêu giá bằng vào nơi cuối trời nhớ sầu đồng con đến bao giờ rồi ngày mai sẽ ra đi phương nào biết đâu trên đường bạn nẻo thương đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc nhớ thì nhé người nếu đến với tôi xin yêu tôi xin yêu tôi bằng cả tình người nhiều đêm yên với giấc ngủ mê chợt trong mơ sóng gió lại về xin một ngày một ngày đẹp mãi tình đến rồi đừng tựa chim bao rồi vẫy chào mình đã cho nhau lời thương lời nhớ nguyện cầu mai sau tròn kiếp ý são hai đứa xa nhau Nhìn mưa trên phố em có thương sầu Có nghe cây mắt chiều mưa đổ Có nghe lòng xót xa đâu Hay em vội quên ngày đó Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi đời em con gái đã lỡ con cuộc người nhớ chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thu bạc vàng tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm mà mình thì tay trắng làm sao với được em hoàng hôn lệ bóng những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi con buồn không tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối Dù tình là mây khói là cay đắng người bao giờ tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm mà mình thì tay trắng làm sao với được em những khi hoàng hôn lẻ bóng những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối rồi tình là mây khói là cay đắng người hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối dù tình là mây khói là cây đắng người chợt tối khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố phường ôi răng bao căm hờn lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền còn lại mấy đen răng mở khắp lối nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường ơi còn đâu nữa ai trông ai bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ nhưng lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh sao ôi giận người lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời đưa về làm không gian chợt tối khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ xót xa vô phương ôi răng bao căm hờn lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền còn lại mây đen răng mở khắp lối nhuốm màu oan hơn in sâu lòng phố phường còn đâu nữa ai trông ai bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ nhưng lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạy sao ôi giận người lặn lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây về cuối trời hai đứa ta trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu tháng tháng tiếp nối thơ ra đi anh ra từ cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh quay gói son mềm em đêm dài cây số thương gói game qua trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ theo ngàn năm không phai nhạc hương sắc anh sẽ yêu em đến suốt cả cuộc đời phe đánh anh lấy cây làm sung bên em diệt thù phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương gói game quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh sẽ yêu em đến suốt cả cuộc đời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh sẽ yêu em đến suốt cả cuộc đời trên vai bước về qua đường phố Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Đôi gầy về nhà anh hoa phượng thắm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé cười sầu ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài hồ vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời đến nay với bọn mình đêm sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài ca xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng kia sắp tan trên hè phố Thôi mình chia tay rồi đây anh có về Quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ Nỗi buồn buổi biệt lý sẽ xóa mờ Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó Đừng lưu luyến gì đây Thôi bọn mình chia tay Thôi bọn mình chia tay trái giữa núi đồi tôi viết bài ca xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng khuya sóng tan trên hè phố Thôi mình chia tay rồi đây anh có về Quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt lý sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt lý sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đang trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng em bây giờ vui khoáng ao vô quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đêm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đang trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng một chuyện tâm tình nửa đêm ra lạnh bóng nghe âm một tình thương trong tim sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài gác súng biên thùy một cơn gió hút khơi chuyện này qua xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trăng tròn tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng tăng trình giữa buổi trăng rằm rời xa gác ấm không hề gặp nhau thua học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vân vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gác đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều vầng trăng về làm trăng đây lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng hèn sương tôi gói niềm thương tận vùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện xưa không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng đăng trình giữa buổi trăng rằm rời xa gác ấm không hề gặp nhau thua học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vân vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gác đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng em sương tôi gói niềm thương tận vùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện xưa nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện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 soi con đường mờ mơ bóng mưa nhưng tin yêu thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân nụ cười em gái với ân tình thương như ánh xuân mang theo anh nhé lúc hành quân để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương quấn cây đồi người anh tôi không quen nơi trên đường diệt giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi gió mang ra biên khu mến chào anh cầu ca một đêm mưa ngoài thôi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 con đường mơ mơ bóng mưa nhưng tin yêu thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân nụ cười em gái với ân tình thương như ánh xuân mang theo anh nhé lúc hành quân để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài trốn xa ngoài kia nơi biên giới sương quấn cây đồi người anh tôi không quen nơi trên đường diệt giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoại gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoại ô phố cũ tìm em chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi em ơi dù hai chúng mình mong xưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau khi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ giày khu lối nhỏ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên xin bước cô đơn ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi em ơi dù hai chúng mình mong xưa khó thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ giày cu lối nhỏ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo quất nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi chồng em khi phố cũ vừa lên